bananas trái chuối banana trees cây chuối oranges trái cam orange trees cây cam papayas trái đu đủ papaya trees cây đu đủ Pitayas dragon trái thanh long Pitaya trees, cây thanh long. Apples, trái táo. apple trees cây táo watermelon quả dưa hấu watermelon trees cây dưa hấu coconut trái dừa coconut trees cây dừa lê mình trái chanh lemon tree cây chanh pineapple trái khóm pineapple trees cây khóm chiku trái sa bô hồng xiêm bamboo tree. Cây sa bô hồng xiêm plum mạnh plum tree cây mận star fruits. Trái khế Star fruits tree. Cây khế jackfruit, quả mít, jackfruit tree. Cây mít. Mango. trái xoài mango tree cây xoài cashew apple tried you cashew apple tree cây điều guava trái ổi guava tree cây ổi grapes quả nho grapes tree cây nho Hôm nay chúng ta học về can và can't. Đầu tiên là positive form. Mình sẽ có công thức là subject cộng can cộng verb best form cộng nouns. và sau đây là một ví dụ là I can do homework là tôi có thể làm bài tập và số number 2 negative form và có công thức là subject cộng can't cộng cannot cộng verb best form cộng non ví dụ là I can't wait you là tôi không thể chờ bạn và thứ ba là question form question form này có công thức là can cộng subject cộng verb base form cộng noun ví dụ example Can you bring me a spoon? Và cái ví dụ này chúng ta có thể là trả lời và yes or no nếu mình trả lời yes I can no I can't Và sau đây là một số ví dụ về positive form. She can do homework là cô ấy có thể làm bài tập. I can cook dinner Và sau đây là một số ví dụ về negative form. I can't go home. She can't sleep at night. He can't play tennis. Và các bạn hãy nhớ kỹ về một số ví dụ này nha. Và tiếp theo là một số ví dụ về question form và một số câu trả lời yes và no can you play basketball nếu mình trả lời yes I can no I can't và ví dụ thứ hai là can she buy a cake nếu mình trả lời yes thì mình trả lời sẽ yes she can no No she can't. Và sau đây là một số exercise complete sentence I play guitar và chấm chấm này các bạn hãy điền vào ngang mình đã học xong rồi. Và tiếp theo nữa câu tiếp theo là Can you bring me a spoon? Và câu trả lời yes, no em hãy chọn một nha. Và chương trình grammar của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Thầy xin chào tạm biệt các bạn nha.